hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về câu chuyện là cái giá phải trả cho cái việc mà làm luật trên biển đông quốc gia nào làm luật trên biển đông cái giá phải trả thế nào cũng sẽ nói một câu chuyện về việc là hàn quốc họ đang sở hữu một trong những công nghệ tối tân đó là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và triều tiên mới đây có một cái động thái mới để đáp trả lại việc này bây giờ mời quý vị cùng chương trình Kính thưa quý vị và các bạn à, Biển Đông à, mấy ngày hôm nay À, rất nhiều tin tức và rất nhiều sóng gió trong lúc thế giới đang phải căng mình mỏi mệt vì đại dịch Covid-19 và lo ngại sự bất ổn Afghanistan thì à, Trung Quốc lại tung ra một cái chiêu mới trên Biển Đông. Luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 đã gây bức xúc trong dư luận. Chúng ta đã nói câu chuyện này nhiều lần rồi. Không cần phải đợi lâu, ngay và luôn truyền thông quốc tế đã chỉ ra những cái điểm phi pháp của luật an toàn giao thông hàng hải này. Luật này thì à, bắt buộc 5 loại tàu đi vào lãnh hải Trung Quốc phải khai báo thông tin liên quan nếu không thì các cơ quan chức năng sẽ áp dụng quy tắc luật và quy định của Trung Quốc để mà xử lý nhưng mà xử lý thế nào thì ờ, họ không nói gì cả họ không nói là họ sẽ xử lý như thế nào thưa quý vị ờ, cái quy định của Trung Quốc sở dĩ nó bị phản đối nhiều là vì nó có một sự mập mờ nếu như chỉ áp dụng trong lãnh hải 12 hải lý của bờ biển Trung Quốc thì nó không làm sao vì đó là cái trong cái chủ quyền lãnh hải của họ không nói làm gì những cái luật mập mờ ở cái chỗ là không giải thích cái phạm vi lãnh hải đó là gì Nhà bình luận quân sự Trung Quốc Tống Trọng Bình cho rằng là quy định này có thể áp dụng với biển Hoa Đông, biển Đông, các đảo đá mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Có nghĩa là các vùng biển trong phạm vi đường chín đoạn cũng có thể được coi là cái phạm vi của luật này. Họ có thể tính 12 hải lý từ các cái đảo đá mà họ chiếm được, hay từ các cái đảo nhân tạo, đảo bồi đắp ở trên biển Hoa Đông hay biển Đông. Như vậy là tùy thuộc vào cảm nhận chủ quan của chính Trung Quốc, bất kỳ tàu nước ngoài nào cũng có thể trở thành cái đối tượng bị xử lý. Dù hoạt động bình thường trên các vùng biển bên ngoài lãnh hải Trung Quốc. Cục An toàn hàng hải và truyền thông Trung Quốc họ nói rằng cái luật này phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển quốc tế 1952. Nhưng quốc tế khẳng định nhiều chuyên gia khẳng định rằng cái nhóm tàu chịu tác động hoàn toàn khác với lại UNCLOS. Cái nhóm tàu mà chịu tác động của cái luật này cái quy định mới này chắc chắn là bất kỳ quốc gia nào có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Á Đông cũng sẽ không chấp hành. Chúng ta đã từng nói nhau như vậy. Nhưng vì sao biết là cái luật này bị phản bội, phản đối mà Ờ, cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc họ vẫn đưa ra quy định này đơn giản thôi nó là một mũi tên nằm cho nhiều mục đích thứ nhất là ẩn sau cái quy định vùng lãnh hải này là cái ý đồ mà họ muốn khẳng định chủ quyền biển đông theo cái đường chín đoạn và chủ quyền ở các quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam thứ hai là họ tạo cơ sở cho tàu hải cảnh tàu dân quân của họ hiện diện trên các vùng biển mà họ gọi là thuộc lãnh hải của họ để mà thực thi pháp luật thứ ba là một cái phép thử để ờ, có lẽ là để đo lường phản ứng của các nước và để cho các nước khác quen dần với cái việc là trung quốc làm luật trên biển đầu năm nay là luật hải cảnh bây giờ luật an toàn giao thông hàng hải thứ tư nó cùng với các hoạt động khác thì ờ, nó giúp cho Trung Quốc có thể thực hiện kiểm soát biển Đông trên thực tế và truyền thông quốc tế nhận xét là các quy định của Trung Quốc mơ hồ một cách có chủ ý càng mơ hồ thì càng dễ biện minh và càng dễ áp dụng theo ý của họ nghĩa là Trung Quốc cho quyền tùy ý hành động đem luật quốc gia áp dụng lên luật quốc tế cái quy định này nó cũng tương tự như việc mà Trung Quốc ừ, mấy năm trước tuyên bố một cái vùng nhận diện phòng không ở trên biển Hoa Đông có thể nó sẽ chưa được áp dụng ngay trên thực tế nhưng nó là quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ khi nào mà muốn Bắc Kinh muốn làm gia tăng cái tranh chấp và va chạm trên biển Bắc Kinh họ có thể chưa dùng luật này ngay nhưng trong tương lai ai mà biết được lúc nào họ sẽ dùng lúc nào vui tí lên họ dùng thì làm sao thì các nước khác phải xử lý thế nào đó là một điều khó như vậy bởi nó là cái quả bom hẹn giờ ở biển Đông họ cài một quả bom hẹn giờ như vậy có thể kích nổ tùy ý tùy theo ý của họ năm nay không thì năm sau khi nào mà họ thấy tình hình bắt đầu căng thẳng uh, thì họ sẽ kích cái quả bom này nổ hoặc là khi nào họ cần chuyển rời áp lực từ uh, trong nước ra ngoài nước thì họ sẽ tạo ra một cái vụ va chạm nào đó câu chuyện đó nó quen thuộc trong lịch sử cái chiến thuật cắt lát salami hay chiến thuật tầm ăn dầu của họ ấy. mỗi bước đi nó sẽ không gây ra cái cảm giác nguy hiểm nhưng nhìn về bức tranh tổng thể ta thấy là càng ngày họ càng lớn tới ông vương nghị tại hội động à, tại hội nghị liên quan tới biển đông có một nói là biển đông vẫn đang êm đềm và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở hòa bình và tôn trọng các nước trong khu vực. Nhưng rất ít người à, kỳ vọng vào cái phát biểu đó của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc là hành động ngược lại. Sâu chuỗi các sự kiện lại thì chúng ta sẽ nhìn được một cái bức tranh khác hoàn toàn. Tháng 8 năm à, ngoái, Trung Quốc đưa ra một cái quy tắc kỹ thuật để mà kiểm tra tàu biển trong các cái tuyến nội địa. Theo đó là khu vực hàng hải từ à, Hải Nam đến Tây Sa, cái tên mà họ gọi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ấy, được coi là gần bờ vùng biển nội địa và áp dụng theo quy chế quản lý vùng ven biển của luật Trung Quốc. Tháng 1 năm nay, họ ban hành luật hải cảnh cho phép lực lượng chấp pháp sử dụng mọi biện pháp cần thiết, kể cả là sử dụng vũ khí nóng nhắm vào tàu nước ngoài để mà bảo vệ chủ quyền của Bắc Kinh. Còn bây giờ là luật an toàn giao thông hải hải. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa rồi. Như vậy là cứ khoảng nửa năm, Trung Quốc họ đã cho ra một cái lát cắt salami, một cái bước để mà lấn tới theo cái chiến thuật tuần tầm bắn dâu và mỗi một lát cắt salami như vậy nó kèm theo những cái quy định mới lấn dần lấn dần những cái định nghĩa những khái niệm mới do chính họ đưa ra và tất cả những cái thứ đó nó sẽ tạo thành một cái bộ luật mà Trung Quốc áp dụng trên biển Đông bằng cách đó họ muốn biến vùng biển nào không tranh chấp thành vùng tranh chấp và thuộc quyền kiểm soát họ năm 2012 thì à, Trung Quốc đã phong tỏa và giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines trong vòng 5 năm từ 2014 đến 2019 thì Trung Quốc họ đã cải tạo các cái đá ở quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo có công trình ngầm cầu tàu đường băng cho phép các cái máy bay vận tải quân sự có thể cất cánh hạ cánh ở đây tháng 1 năm nay có một cái máy bay như vậy đã đáp xuống đá chữ thập chưa kể đến việc hoạt động của các tàu hải cảnh thường xuyên ở khu vực biển đông các tàu dân binh hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật và họ đã ngày càng thay đổi hiện trạng và tạo một ưu thế của mình trên biển đông họ có các đảo nhân tạo làm các căn cứ quân sự mà gọi họ gọi là những cái hàng không bố hạm không thể chìm họ có nhiều tàu chiến có lực lượng tàu cá tàu dân binh khổng lồ bây giờ là họ ban hành luật và họ đang tạo ra một cái hệ thống để hòng khống chế biển đông họ đã có đủ công cụ để mà thực hiện mục tiêu kiểm soát biển đông và đó chính là cái điểm nguy hiểm của cái hệ thống này như vậy thì các quốc gia khác cần phải làm gì phải làm gì cho câu chuyện này im lặng liệu có là vàng hay không và muốn ngăn chặn cái hệ thống nguy hiểm này thì các quốc gia khác phải cùng nhau đoàn kết để mà đối phó với những cái lát cắt như vậy những quy định này của họ thì trái với lại luật biển quốc tế không có cơ sở pháp lý và nó nguy hiểm không kém cái việc là hạ đặt giàn khoan vào vùng biển của nước khác người phát ngôn của bộ quốc phòng hoa kỳ là john shopper đã khẳng định rằng là những cái mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển mà trung quốc đưa ra những cái luật này nó hoàn toàn là đang hiện hữu rồi người phát ngôn bộ ngoại giao hoa kỳ ned price cũng nhấn mạnh là hoa kỳ sẽ tiếp tục cộng tác với các đồng minh chống lại các yêu sách bất hợp pháp của trung quốc tuy nhiên một số nước có thể vì tính toán riêng vì sự ràng buộc hoặc là quan hệ hoặc là như thế nào đó với Trung Quốc thì có thể né tránh hoặc chấp nhận khai báo theo yêu cầu của Trung Quốc nhưng mà im lặng cũng đồng nghĩa với đồng ý và chấp nhận khai báo thông tin thì vô hình chung sẽ chấp nhận chủ quyền tuyên bố của Trung Quốc như vậy nó sẽ tạo ra thêm cái cơ hội cho các hành động trái pháp luật khác nảy nở về sau này đặc biệt ASEAN cần phải đoàn kết nếu không đoàn kết thì sẽ dễ dàng bị phân hóa ví dụ như là Campuchia một quốc gia mà nhận nhiều viện trợ của Trung Quốc họ sẽ làm gì trong cái trường hợp này tôi đoán rằng họ sẽ khai báo tàu thuyền của họ sẽ khai báo bởi vì trong những cái lần mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền biển Đông thì Campuchia cũng ủng hộ rất nhiệt tình cái lần mà Trung Quốc tuyên bố cái đường chín đoạn của họ Campuchia là một trong duy nhất gần như là nước duy nhất ASEAN là đồng ý với cái đoạn đường chín đoạn của để đổi lấy những cái viện trợ của Trung Quốc và lần này thì khi mà người ta ra cái luật khai báo như vậy chắc là Campuchia họ sẽ khai báo thôi và đó là một cái kẽ hở để mà Trung Quốc có thể phân hóa các nước ASEAN khiến các nước này bất hòa với nhau không cùng nhìn một phía và để mà lợi dụng cái thời cơ đó để mà làm những việc mình cần làm những cái giá của nó cũng không hề rẻ cái luật mới của Trung Quốc mơ hồ ngang ngược sai trái làm luật đó là những cái từ mà các cái chuyên gia đều nhận xét chữ nghĩa trong luật nó phải rõ ràng cụ thể nhưng mà luật của Trung Quốc thì lại rất mơ hồ cố gắng cài cắm những cái ý đồ khác đằng sau chữ nghĩa tháng 8 năm 2021 cuộc họp của Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc ra một cái tuyên bố chung đề cập đến UNCLOS 1952 nói rằng nó là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển như Việt Nam gọi đó là hiến pháp của đại dương và trên Biển Đông Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng có những cái tuyên bố về Biển Đông vào tháng 8 năm năm nay bao gồm là dùng luật pháp để mà giải quyết những hoạt động bất hợp pháp hay là đảm bảo quyền tự do hàng hải bất chấp cái sự phản ứng gay gắt của đại diện Trung Quốc các nước đều đưa ra như vậy và nếu như Trung Quốc vẫn cố tình xúc tiến cái luật này trên Biển Đông tôi nghĩ rằng là họ sẽ phải trả những cái giá khá đắt thứ nhất là sẽ mất đi hết những cái sự tôn trọng cộng đồng quốc tế thứ hai là sẽ mất đi các đối tác và họ sẽ ngày càng bị cô lập hơn thôi nếu càng ngày càng đưa ra những cái luật quái gở như vậy và sẽ khiến các quốc gia trong khu vực phải cái dè chừng họ không ai dám làm ăn với họ nữa bởi vì người ta biết rằng làm ăn với họ sẽ phải trả một cái giá về chủ quyền ngày 3 tháng 9 vừa rồi thì Reuters đưa tin là đảo quốc Micronesia ở Thái Bình Dương họ đã dùng quỹ của Hoa Kỳ để xây dựng một cái tuyến cáp ngầm dưới biển trước đó thì họ cũng đã từ chối trao hợp đồng này cho một công ty Trung Quốc đó một quốc đảo nhỏ như vậy Micronesia quốc đảo rất vô danh và nhỏ bé trên thế giới nhưng mà họ cũng đã nhìn ra được huống chi các nước lớn hơn đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là có thể Trung Quốc sẽ mất dần vị thế trong khu vực nếu như vẫn tiếp tục những hành động đơn phương của mình thế giới đang ngày càng cảnh giác hơn với nhiều hành vi của Trung Quốc và cái giá phải trả của, của họ không nhỏ không hề nhỏ Hoa Kỳ và đồng minh đang tập trận tăng cường hiện diện trên Biển Đông trong suốt thời gian qua. Suốt tháng 8 vừa qua chúng ta thấy nhiều cái cuộc tập trận. Tháng 7, tháng 8, nửa đầu năm nay cuộc tập trận có quy mô toàn cầu LSE 2021 kéo dài 12 ngày từ mùng 3 đến 15 tháng 8 vừa rồi do Hải quân Hoa Kỳ thực hiện. Nó được xem là cuộc tập trận lớn nhất kể từ năm 1951. Và cuộc tập trận thứ hai LSE 2021 ờ, do hạm đội Indo-Pacific của Hoa Kỳ cùng các đồng minh ở Nhật Bản, Úc và Anh Quốc tiến hành từ ngày mùng 2 đến 27 tháng 8. Cũng rất ghê gớm. Bộ tứ Mỹ, Nhật, Ấn Úc cũng đã có cuộc tập trận Malabar từ 26 đến 29 tháng 8 ở ngoài khơi đảo Guam. Và mục đích của những cuộc tập trận này đó là bảo đảm một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do rộng mở và hướng đến cái sự bành trướng của Trung Quốc, chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Nhiều quốc gia châu Âu đồng minh của Hoa Kỳ cũng đã có những hành động ở Biển Đông, nơi mà có vị trí chiến lược quan trọng toàn cầu. là đều nhìn thấy được những điều đó. Anh họ đã cử hàng không mẫu Queen Elizabeth đến Pháp, Đức cũng đều có những cái tàu chiến hiện diện ở đây. Hôm qua hôm kia chúng ta đã nói về câu chuyện các nước đồng minh dồn dập đến Biển Đông và khiến cho Trung Quốc lo ngại rằng là sẽ tái hiện lại cái cảnh tám nước liên quân như ngày xưa đánh vào Bắc Kinh sự hiện diện của Hoa Kỳ và đồng minh tại Biển Đông nhằm đối phó với sức mạnh và sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Cái người mà ngày càng quyết liệt hơn trong việc xác nhận cái chủ quyền của mình ở tại vùng biển nhiều tranh chấp này chính là Trung Quốc. Và sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan thì à, chính quyền Kabul nhanh chóng sụp đổ. Taliban dễ dàng kiểm soát à, Afghanistan. Người ta đặt câu hỏi về cái mức độ khả tín trong những cam kết của Hoa Kỳ với châu Á. Nhưng cái chuyến thăm của bà Kamala Harris mới đây đến Đông Nam Á đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng các đồng minh nhằm đương đầu với các đe dọa từ Bắc Kinh. Bắc Kinh sẽ ngày càng có thêm nhiều hành động khẳng định chủ quyền trên Biển Đông như sử dụng tàu cá hay là tàu hải cảnh trong những khu vực tranh chấp. Vì vậy, những nước mà có tranh chấp với họ cần phải phối hợp với các đối tác trong khu vực và trên thế giới thì mới thể đương đầu được Trung Quốc. Rõ ràng là như vậy. Chúng ta sẽ nói thêm một câu chuyện khác liên quan tới um, Trung Quốc. Đó là khu vực uh, chiến khu Tây Bộ của họ đã thay tới 3 tư lệnh chỉ trong vòng một năm. Thì ờ, thưa quý vị và các bạn, uh, chiến khu Tây Bộ của Trung Quốc thì um, nó liên quan đến khu vực Ấn Độ phía tây Trung Quốc Hôm 6 tháng 9 thì quân đội Ấn Độ à, quân đội Trung Quốc đã phong thêm 5 thượng tướng mới và đây là cái đợt phong quân hàm thượng tướng thứ hai trong vòng 2 tháng trở lại đây. Đáng chú ý là tư lệnh chiến khu Tây Bộ đã được thay 3 lần chỉ trong khoảng 9 tháng thôi. Thưa quý vị, à, Tân Hoa Xã đưa tin là tại lễ thăng quân hàm cấp thượng tướng thì Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành cái sắc lệnh cho các sĩ quan được thăng cấp. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là Hứa Kỳ Lượng đọc lệnh thăng cấp cho ông do ông tập ký và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp cũng chủ trì buổi lễ này. Các cái sĩ quan được thăng hàm lần này là Tư lệnh Chiến khu Tây Bộ Uông Hải Giang, Tư lệnh Chiến khu Trung Bộ Lâm Hướng Dương, Tư lệnh Hải quân Đồng Quân và Tư lệnh Không quân Thường Đinh Cầu, Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Hứa Học Cường cũng được thăng chức. Chiến khi chiến khu Tây Bộ à, Từ Khởi Linh mới nhậm chức được 2 tháng. Và thưa quý vị, à, vào tháng 12 năm 2020 sau khi cựu tư lệnh chiến khu Tây Bộ là Triệu Tôn Kỳ nghỉ hưu thì à, Trương Húc Đông lên thay thế hơn 6 tháng sau, vào tháng 7 năm 2021, ông Trương bị thay thế bởi ông Từ Khởi Linh ông từ mới tại việc hai tháng hôm mùng sáu chín lại bị ông uông hải giang thấy chỗ và liên tục như vậy người ta thấy rằng là cả ba người đều được phong thượng tướng cho nên cho đến nay thì ông trương húc đông vẫn mất tích còn ông từ khởi linh cũng không rõ là hành tung ở đâu ngoại giới nói rằng là trương húc đông đã đào soát sang hoa kỳ nhưng mà tin này chưa được xác nhận còn từ khởi linh năm nay 59 tuổi được phong hàm trung tướng vào tháng 12 năm 2019 và được phong hàm thượng tướng trong đồng trong vòng chưa đầy 2 năm sau đó hai tháng lại bị miễn chức mà không rõ lý do rốt cuộc chiến khu tây bộ đang xảy ra vấn đề gì thì một nhà bình luận chính trị gốc hoa là thẩm chu cho rằng là cái việc chiến khu Tây Bộ thay đổi tư lệnh ba lần liên tiếp ít nhất đã tiết lộ rằng là các tướng lĩnh quân đội không đạt 100% sự tiến nhiệm của Tập Cận Bình hoặc là có người vẫn đang cố ý phá rối. Và việc ông Tập có thể tái đắc cử như ông ấy mong muốn trong đại hội Đảng 20 không thì vẫn cần tiếp tục theo dõi. Và kể từ khi ông Tập à, đảm nhận chức chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc, ông đã tổ chức 13 lễ thăng quân hàm với 66 người được thăng cấp thượng tướng. Quân đội Trung Quốc thì liên tục thay quan đổi tướng như vậy, làm sao có được cái sự ổn định được? không rõ là họ có lấy cái sự ổn định nào để mà chống lại cái sức ép ngày càng lớn của Hoa Kỳ và đồng minh nhỉ. Quý vị mới đây thì à, có một thông tin cũng liên quan tới um, quân sự đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc họ đã gia nhập vào những cường quốc mà có cái công nghệ mới đó là công nghệ à, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Họ trở thành quốc gia thứ 8 trên thế giới sở hữu cái tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm sau khi mà phóng thành công cái loại tên lửa do chính nước này sản xuất. Tám nước sở hữu công nghệ này đó là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc và Triều Tiên và họ là nước đầu tiên không có vũ khí hạt nhân nhưng lại sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm này quý vị là vào ngày 7 tháng 9 hãng tin Yonhap đã dẫn các nguồn tin cho biết là cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc đã phóng thử tên lửa đạn đạo dưới nước từ tàu ngầm Dosan An Chang Ho vào tuần trước không lâu sau khi phóng thử thành công từ một xà lan vào tháng 7 năm 2021 Dosan An Chang Ho cũng là cái tàu ngầm nội địa của Hàn Quốc được hạ thủy từ tháng 9 năm 2018 và có khả năng phóng tên lửa đạn đạo với 6 ống phóng thẳng đứng cái tàu ngầm của Hàn Quốc đây ở trên ảnh là tàu ngầm họ sản xuất nội địa và cái loại à, tên lửa đạn đạo mà phóng từ tàu ngầm thử nghiệm có tên mã là Hunmu 44 có thể là một phiên bản của tên lửa đạn đạo Hunmu 2B do Hàn Quốc sản xuất có tầm bay 500 cây số và được trang bị đầu đạn thông thường và sau khi mà thử nghiệm thành công thì Hàn Quốc được cho là sẽ triển khai hàng loạt cái loại này cho quân đội không giống như tên lửa đất à, đối đất thông thường và đất đối không thông thường thì à, cái loại này nó được ví như là vũ khí thay đổi cuộc chơi vì nó khó bị phát hiện hơn khi được phóng từ tàu ngầm để mà thực hiện những đòn tấn công bất ngờ và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng là không thể xác nhận cái thông tin này vì lý do an ninh. Họ nói rằng là chưa xác nhận thông tin này như là một cách để bảo vệ bảo vệ an ninh. Tuần trước thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng công bố cái kế hoạch 2022-2026 kêu gọi phát triển các loại tên lửa với sức hủy diệt được tăng cường đáng kể, nâng cấp từ những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại cũng như là các thiết bị đánh chặn mới chống pháo tầm xa. Và đây là động thái được cho là sẽ răn đe Triều Tiên cũng như răn đe cả Trung Quốc nữa. Hàn Quốc và Trung Quốc cũng có những tranh chấp trên biển Hoàng Hải và với Triều Tiên thì Hàn Quốc luôn luôn ở thế thủ bây giờ họ đang cố gắng phát triển các loại vũ khí để chuyển từ thế thủ sang thế công vẻ như đó là một câu chuyện khá là hấp dẫn đây và mới đây thì uh, Triều Tiên họ có một cái điều lạ đó là họ đã phong thêm cho một cái ông tướng 4 sao đã được bầu vào làm thương vụ bộ chính trị ông này là tổng tham mưu trưởng hãng KCNA của Triều Tiên đã đưa tin thì ông Park Jong Chon đã được bầu làm ủy viên ban thường vụ bộ chính trị mối cơ quan quyền lực bậc nhất của đảng lao động triều tiên ban thường vụ bộ chính trị này thì gồm 5 thành viên bao gồm các nhà lãnh đạo Kim Jong Un và đó là một trong những cơ quan quyền lực nhất quyết định các chính sách quan trọng của triều tiên và theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc thì ông Park này được cho là bị giáng chức vào tháng 7 năm 2021 khi mà ông Kim Jong Un phê bình các quan chức gây ra một sự việc nghiêm trọng trong nỗ lực chống dịch Covid-19, đe dọa sự an toàn của người dân. Ông Park trước đó đã được thăng cấp thành tướng 4 sao, lãnh đạo quân đội trong vai trò tổng tham mưu trưởng. Và ông này thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Kim bao gồm cả cái sự kiện cưỡi ngựa trên núi thiêng uh, Bách Tu của Triều Tiên nữa. Và giới phân tích cho rằng là cái việc thăng cấp cho ông Park nó liên quan đến vai trò ngày càng lớn của ông này trong việc phát triển tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên. Và Bình Nhưỡng đã ngừng các cái vụ thử tên lửa tầm ngắn từ năm 2018. Bây giờ có thể họ sẽ tiếp tục chơi cái trò này chạy đua vũ khí với Hàn Quốc khi mà Hàn Quốc vừa mới phát triển thành công cái loại tên lửa bắn từ tàu ngầm thì chắc chắn là Triều Tiên họ sẽ ngứa ngay đây và họ sẽ phát triển cái chương trình vũ khí của mình. Tôi nghĩ là như vậy. Và đây là một động thái nhằm răn đe các quốc gia liên quan. Đưa một ông tướng quân đội vào trong thường vụ Bộ Chính trị. Chắc chắn tới đây, quân đội của Triều Tiên chắc chắn họ sẽ phát triển những cái loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Dù rằng là hiện tại khi mà vì đại dịch Covid-19 Triều Tiên đã phải đóng cửa biên giới với lại Trung Quốc thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã giảm 82% so với năm ngoái, chỉ còn khoảng hơn 80 triệu mỹ kim trong 6 tháng đầu năm thôi, rất thấp. Vì điều đó nó khiến cho Triều Tiên gặp muôn trùng khó khăn, người dân thậm chí còn băng thiếu đói nữa. Nhưng họ vẫn phát triển cái chương trình vũ khí của mình, bất chấp hết. Bây giờ cùng xem là Hàn Quốc Triều Tiên sẽ lại có một cuộc chạy đua mới trên bán đảo Triều Tiên như thế nào. Nó sẽ là một tâm điểm mới, một uh, vùng nóng mới mà chúng ta sẽ phải theo dõi. Hàn Quốc đã được Hoa Kỳ cởi trói rất nhiều trong những năm vừa rồi và bây giờ họ đang phát triển những cái hệ thống tên lửa rồi hệ thống phòng thủ rồi hệ thống tàu ngầm các kiểu tên lửa mang những cái đầu đạn mang đến 3 tấn đầu đạn không phải đầu đạn hạt nhân nhưng đầu đạn thông thường 3 tấn thì nó có sức công phá rất ghê gớm chúng ta sẽ cùng xem bức tranh Đông Á sẽ đi về đâu còn bây giờ xin chào và hẹn lại quý vị trong chương trình lần tới cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi